Chúng ta cùng nhau sang bài 41, bài quan hệ giữa góc khúc xạ và góc tới. Trước tiên, chúng ta cùng nhau sang phần đầu tiên, đó là phần mà tìm hiểu xem là góc khúc xạ sẽ thay đổi như thế nào nếu góc tới thay đổi. Phần 1, sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thí nghiệm nho nhỏ, tương đối thú vị. Và cái bộ thí nghiệm này thì có sẵn nhưng về quan sát nó tương đối khó nên thầy và công ty truyền thông Toliha uh, đã mô phỏng để các con tiện theo dõi hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài. Thứ nhất, ở bài này, xét về dụng cụ thí nghiệm thì ta gồm có uh, đèn chiếu. Đèn chiếu thì chúng ta dùng đèn nào cũng được. Nhưng ở đây thì chúng ta nên dùng những nguồn sáng đơn sắc và đặc biệt là uh, tính chất tuyệt vời của tia laser đó là nó không nó không không bị uh, tè loe ra. Đó, nó tạo thành một cái tia sáng uh, rất thẳng. Đó. Như kẻ chỉ. Đó. Thì đây, là cái chùm tia laser nguồn chính là một cái đèn chiếu tia laser và chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ dùng một cái khối thủy tinh trong suốt à, nó có tiết diện là một nửa của hình tròn nửa hình tròn à, và chúng ta ở đây để đo được góc khúc xạ và đo góc tới chúng ta sẽ dùng một cái thước đo độ và sau đây thì cái thí nghiệm được bố trí như thế này đây ở đây thì chúng ta cùng quan sát chúng ta thấy rằng uh, đây là nguồn đèn laser